Tiếp theo tỷ cứ đọc theo muội Hoàng thiên tại thượng Con lôi cập đệ Con dân yên Tự nguyện kết nghĩa kim lan Tự nguyện kết nghĩa kim lan Từ nay về sau Vui phải vui chung Buồn phải buồn chung Từ nay về sau Vui phải vui chung Buồn phải buồn chung Tuy không sinh chung Chỉ mong chết chung Tuy không sinh chung Chỉ mong chết chung Trời đất làm chứng Nhật nguyệt làm bằng Trời đất làm chứng Nhật nguyệt làm bằng Làm trái lời thề trời tru đất diệt, làm trái lời thề, trời tru đất diệt. Sao vậy? Mặt mũi có dính đồ gì sao? Không phải Vậy không phải tỷ muốn nuốt lời chứ Tiếp theo chính là các máu ăn thề quan trọng nhất Tiểu thơ Nhất định phải thấy máu sao Lúc nãy còn chưa tính là hoàn thành nghi thức sao Không thấy máu làm sao gọi là thật lòng kết bái chứ Không thật lòng kết bái Vậy làm tỷ muội có ý nghĩa gì Cặp đệ nói đúng lắm Hèn gì Cô không dám cắt máu ăn thề, Thì ra cô là đồ nhát gan Thấy máu thì sợ Tới cô rồi Lê cặp đệ mau đâm đi Không lẽ cô cũng sợ máu Lúc nãy còn chơi cười tôi nữa Ai nói chứ Trong thiên hạ Không có chuyện gì lê cặp đệ sợ cả Thứ tự lớn nhỏ Uống trước đi Như vậy đã hoàn thành rồi sao Để mụ nghĩ xem Khẳng định không sai Giả lại mụ nghe thời cổ kể lại chính là vậy đó Thì ra những lời thời kết nghĩa Kim Lan của cô lúc nãy Đều nghe được từ trong câu chuyện phải đó Tôi đã nghe một trăm lần rồi Hèn gì lúc nãy nó lưu loát như vậy Làm ta hết hồn Toàn là nói thành ngữ bốn chữ bốn chữ Người không quen muội Còn bị học vấn của muội dọa sợ đó từ nhỏ muội tuy không học hành tới đâu Nhưng mà ngụ ngôn câu chuyện ở thời cổ Trong bụng muội chứa đầy hết Cặp đệ Sau này chúng ta chính là tỷ muội tốt Chúng ta là tỷ muội tốt có phúc Cùng hưởng có nạn cùng chia Vậy nếu chúng ta đã là tỷ muội rồi Tỷ phải dạy cho tôi một số kiến thức đó Sao hả? Muội muốn học chăm cứu Muốn học văn hóa sao? Tại sao? Chúng ta cùng là tỷ muội rồi Cũng không thể kém nhau quá xa Sau này có chuyện để nói chứ Ta thấy muội là muốn tìm chuyện để nói với Trần Tam Lục Gì chứ Mới kết bái thì tỷ đã cười muội rồi Thật ra chăm cứu Ta có thể dạy muội nhưng mà nói tới học vấn Ta thật sự không bằng Trần Tam Lục Hay muội bái huynh ấy làm sư đi Là cô à Cô đang nghĩ gì vậy Rời khỏi nhà nhiều ngày Làm tôi nhớ đến Người mẹ ở trấn quan hỷ Quỳnh là con nước bú sữa sao Rời nhà chưa tới bao lâu Thì đã nhớ nhà rồi Tôi chưa từng rời khỏi mẹ tôi lâu như vậy Còn xa như vậy Dĩ nhiên tôi phải nghĩ đến bà ấy Không biết sống có tốt hay không Ngủ có ngon không Ăn có ngon không Thì dù bị mọi người chê cười Tôi cũng không để ý Bởi vì Mẹ tôi là người Quan trọng nhất trong cả đời tôi Không còn sớm nữa Tôi về phòng trước Cặp đệ cô nương Nghỉ ngơi sớm đi Huynh nói cho rõ đi Số cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với Huynh Cô Không có đắc tội với tại Hạ Vậy tại sao gần đây khi gặp huynh Huynh, Huynh bỏ chạy Lúc trước còn gọi là hiền đệ nghe rất thân thiết Bây giờ tại sao gặp tôi cũng giống như là gặp ma vậy Cũng không thèm chào hỏi Thành thật xin lỗi Lúc trước Tôi không biết cô là con gái Nếu có mạo phạm Xin gặp đệ cô nương đừng trách tội Không được gọi tôi là gặp đệ cô nương Vậy Tôi phải xưng hô cô thế nào Nam gọi là hiền đệ Vậy nữ Gọi là hiền muội đi Gọi một tiếng thử xem Cái này Gọi đi Gọi hiền muội đi Gọi đi Gọi hiền muội đi Gọi đi Gọi hiền muội đi Xin lỗi Cô có bị thương không dạ Hay là tôi mời dân yên cô nương đến xem thử nha Trời Tam Lục Quỳnh hành hung hả Lúc nãy sao đột nhiên buông tay ra chứ Quỳnh làm gì à? vậy Cũng không à? đỡ tôi ngồi dậy Sao Quỳnh à? xấu quá vậy Muốn tôi té chết sao Cô hiểu lầm rồi Chỉ là Cụ nhân có nói Nam nữ thọ thọ bất thân Ốm ốm không nhẹ là ý gì Ốm dĩ nhiên phải nhẹ rồi Còn muốn xảo biện Quỳnh chơi tôi nặng có phải không Không có không có Tôi không có ý này Ý tôi nói Nam nữ cách biệt Không nên có tiếp xúc da thịt Quỳnh càng nói càng không hiểu gì cả Quỳnh đối với tôi Sớm đã Sớm đã cái gì rồi Còn nam nữ gì chứ Xin lỗi Thành thật xin lỗi Tuy nói không biết không có tội Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không lấy cái này làm cái cớ Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà mình nên chịu Quy định làm sao chịu trách nhiệm Con tiểu nha đầu này Con coi lời nói của mẹ Mẹ của con là không khí sao Cả ngày chỉ biết ở ngoài Con coi chỗ này là gì chứ khách điếm hả Theo lẽ chỗ này là khách điếm mà Con còn dám cãi lại mẹ nữa hả Lôi cặp đệ chết tiệt Mau ngồi dậy cho mẹ Con nha đầu chết tiệt này Con chỉ biết chọc giận mẹ Sao lại sinh ra đứa con như con chứ Đúng là con với giả cái Không bị bệnh thì tốt rồi Trần Tam Lục bà Trần Tam Lục Sao ngươi lại vô dụng như vậy Lúc lôi hiền đệ là một người đàn ông Thì đã không có khoảng cách với ngươi Nhưng bây giờ cô ấy biến thành một cô gái Sao hình bóng của cô Lại luôn quanh quẩn ở trước mặt tôi vậy Không phải mình đã kêu đại nương mau chóng rời khỏi chỗ này rồi sao Sao bà ấy không chịu đi Nếu nghĩa phụ tìm đến đây Mình phải làm sao đây Có tin của tả phi không Đây là lần đầu tiên Lâu vậy còn chưa có tin của Tả Phi Mẹ con Trần Ánh Trúc chỉ là người bình thường Không lẽ xảy ra biến cố gì sao Nếu Lưu Đinh phái người Phái người lập tức đến tổ trang Cảnh cáo Lưu Đinh Nếu có nửa câu giả dối Bắt hắn sống không bằng chết Muốn gạt ta à Ta nhớ ra rồi Đến giờ uống thuốc rồi Mau uống nó đi Nếu không khi tới giờ Kịch độc công tâm Chỉ cần trung thành Thì mãi mãi cũng không sợ Không có thuốc giải Đi đi Hồ lô đây Hồ lô ngào đường đây Làm thuộc nữ khó quá đi Ăn cơm cũng sắp là mụ chán chết rồi Sao gì cặp đệ Có chỗ nào không khỏe sao Các người đi trước đi Tôi đi nhà xí một lát hết chịu nổi rồi Tiểu thơ Lần này còn bị nặng hơn nữa Làm sao chịu tới tối nay đây về nhà thôi Pháo trúc Chắc là chơi vui lắm Để Để để Để xem Có có, phải hắn không Lưu Lưu Lưu hàng cũ Có phải là hắn không Ở đó Ở ở ở ở ở, ở đây Để để để không nhìn thấy Khốn kiếp Ở chung với Quynh lâu rồi Miệng của đệ cũng giống như Quynh Tôi đánh Người đông ở, ờ, ở, ờ, ờ, ở đây Tôi đánh Quỳnh để, để, để không ngủ Ngủ không được Phải phải phải trách giường cứng chứ Đừng nói nhảm Rốt cuộc có phải là hắn không Chính, chính, chính, là hắn mau đuổi theo Được được được Đệ Đệ Đệ thật là ngốc mà Thật là ngốc Cười trên đau khổ của người khác Sao quên chửi tôi Thì không bị cà lâm vậy Ta ta ta, ta có cà lâm sao Tôi đánh Quynh Đuổi theo cho tôi Đuổi, đuổi, đuổi lô cặp đệ này sao còn chưa ra đây nữa Ông gấp cái gì Dân Yên nói nó đi nhà xí Tiểu ma qua đi gọi nó rồi Nó sẽ về nhanh thôi Không có người nào không làm tôi bận tâm Ông lo trời lo đất Còn lo người ta đi tiểu nữa sao Trong nhà xí không có người Có lộn không vậy Nhà đầu chết tiệt này Số của chạy đi đâu rồi Còn chơi mất tích với lão nương Không thể rớt xuống hầm xí chứ còn nói gì vậy Có phải là lại gặp thổ phỉ không Bị bắt làm áp trại phu nhân Không thể nào Gần đây lôi gặp đệ chúng ta sao Giận đầu qua luôn đến Cũng giờ phút gì rồi Quân còn nói đùa nữa Chủ tớ hai người giống y chang như nhau Không thể lại bị kéo đi Làm sao đây Tâm càng bảo bố của tôi Làm sao đây làm sao đây Dì Thiên Tiêu à đừng sốt ruột Cặp đệ lanh lợi như vậy sẽ không có chuyện gì đâu Nó chỉ giả lanh lợi thôi Trên thực tế Nó là một con khờ ngây thơ lương thiện Lại không có lòng đề phòng Làm sao đây làm sao đây có phải chúng ta nên về tủ lầu xem trước không Bây giờ đúng là không có manh mối Đi đâu tìm đây Hay là chúng ta đấu quan đi Làm sao đây Một người sống sao có thể biến mất chứ Cầm cái miệng lại hết đi Người của mình đừng quan mang trước được không Cặp đệ sẽ không sao đâu Lấy tính cách của cổ Rất có thể lại nhìn thấy chuyện gì vui nên đi theo rồi Được rồi Mọi người chỉ nhau đi tìm đi Con nha đầu này Để lão nương bắt được Nhất định lột da của nó Đi Đi Đi Đi ừ, Rượu ngon Rượu ngon Có lẽ là thi uống rượu Hình như là thiếu uống rượu đó Tránh ra Tránh ra, tránh ra Tránh ra Chuyện gì mà nói gì vậy cho tôi xem với Cái gì mà nói gì vậy Đây là thiếu uống rượu mà Thiếu uống rượu hả Thắng rồi sẽ có thưởng đó Bắt đầu rồi kìa Bắt đầu rồi kìa Cuộc thi bắt đầu rồi Cuộc thi uống rượu Ban thưởng phong phú Cặp đệ à Lôi cặp đệ Tức chết đi được Cặp đệ Cặp đệ Cặp đệ Dì Thiên Tiêu Các người có tìm thấy cặp đệ không? Không có Chúng tôi đã tìm hết một vòng rồi cũng không thấy gì cả Có phải xảy ra chuyện gì không? Nhà đồ thú này Nó mà chạy đi thì ai đuổi kịp nó chứ Ngày nào nó cũng chọc tức ta mà Nhưng mà Thiếu già Chúng ta luôn đợi ở đây cũng không phải cách Còn nhà đồ này Luôn chơi trò mất tích Ngày nào cũng làm tôi lo sợ quảng hốt May là tim của lão nương lớn Nếu không không biết phải chết bao nhiêu lần rồi Còn nghĩ là lô cặp đệ không sao đâu Ngược lại còn chơi rất vui nữa Mọi người xem kìa Cặp đệ kia Lôi cặp đệ Đợi tôi với Đợi tôi với Đợi tôi với Lôi cặp đệ Cho qua cho qua Cho qua Chua Lô cặp đệ Nhà đầu chết tiệt này Nhà đầu thúi Mẹ Là mẹ à Mẹ đến rất đúng lúc Con đang tìm mọi người đó Con đi nhà xí mà đi đến đây sao Mẹ buông tay buông tay đi Buông tay đi Dì Thiên Tiêu ở đây nhiều người lắm Dì bỏ tay ra trước hãy nói Có gì để nói chứ Con nhà đầu này không có tim gan phèo phổi này Nếu còn không mau giải nó đi Nhìn xem là thành thúc cũng sắp ăn thịt ta rồi Lô cặp đệ cô đi đâu vậy Chúng tôi tìm cô lâu lắm đó Đừng lối thôi với nó nữa Nào nào Đi đi đi đi đi Cặp đệ à đi thôi Nơi đông người không an toàn đâu Về thôi về thôi Không đi đâu không đi à Con nhà đầu thú này con chán sống rồi hả Đi đi mau lên Mẹ mẹ gấp cái gì Mẹ xem Xem nó rồi hãy nói Mẹ mặc kệ nó là núi già hay núi bạc Mau đi thôi Thật sao mẹ mẹ nghe đi Các vị hương thân phụ lão Hôm nay là ngày vui của trấn dạng bảo chúng ta Chúng ta nhất định phải chọn ra một tủ dương của năm nay Quy tắc Vẫn giống như những năm ngoái Nhưng mà tiền thưởng của năm nay cao hơn Cao tới 50 lượng vàng 50 lượng hả 50 lượng lận đó Mau lên đài đi 50 lượng lận đó 50 lượng vàng Sao hả mẹ Con đã nói rồi Con gái mẹ chính là con sâu ở trong bụng mẹ tiêu rồi Lại không đi được rồi Quan nghênh mọi người lên đài Nhìn số mỹ tủ này đi Đều là rượu ngon lâu năm à. à, Quan nghênh các vị lên đài chiêu chiến Chỉ cần ai ngàn ly không ngã Vậy tôi sẽ dâng 50 lượng vàng à, này Trên đời này sẽ lại có chuyện tốt như vậy Vừa có thể uống rượu Vừa có thể kiếm được tiền Không kiếm thì tiếc lắm phải đó Sao lại có chuyện tốt như vậy chứ Ông không thể gạt chúng tôi chứ Trấn dạng bảo chúng tôi luôn có quy tắc cũ Nhưng năm nay Chúng tôi muốn cái cách Thổ phỉ cũng đánh tới chạy rồi Chúng ta tự vui chơi không được sao Có đúng không Phải đó, phải đó, phải đó Họ chính là hảo hán Đại anh hùng Đã đánh ngã quyển thái gia và thổ phỉ Khách sáo, khách sáo, khách sáo, khách sáo Khách sáo khách sáo Anh hùng anh Anh hùng anh hùng Thì ra là các vị Chính là đại anh hùng của bổn trấn Anh hùng hảo hán Thì nên hảo khí dạng trương quan nghênh lên đại để so tài Cũng để mọi người xem thử phong thái của anh hùng Được Cặp đề Anh hùng Anh hùng Anh hùng Anh hùng Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Không phải cặp đệ ngửi được rượu thì sẽ say sao Sao có thể lên đài thi uống rượu với người ta được chứ Không biết nữa Tiểu thơ Có quyệt đạo nào chăm cứu một cái Thì có thể ngàn ly không sai không Làm gì có thứ bàn môn tả đạo này chứ Em coi ta là thần tiên thật sao Anh Hùng Anh Hùng Cố lên cặp đệ à Cặp đệ nhà ta thật là giỏi Vì mẹ luôn mạng cũng không cần Thật là đứa con gái hiếu thảo mà Anh hùng Anh hùng Anh hùng Anh hùng Lần này tôi thấy lành ít dữ nhiều Xem cái miệng quả của Quân đi Có bạn lệnh thì lên đó đấu đi Cô kêu tôi lên Tôi nhất định sẽ lên Vậy lên đi Vậy tôi lên đó Tôi lên nha Không lên đâu Không có gì không có gì không có gì Khách sáo khách sáo khách sáo Tào Thiên Tiêu Tôi mệnh lệnh bà Giải lô cập đệ xuống đây Ông làm gì vậy Chừng nào ông mới có thể giống như phúc soái Nhảy vào dầu sôi lửa bỏng một lần Thì tôi đã mãn nguyện rồi Cũng giờ phút gì rồi Bà có thể lý trí một chút không Đi, đi, đi Thiếu gia, thiếu gia Nhìn xem, tam lục thiếu gia gì cặp đệ mà liều mình ra mặt Không ngờ thiếu sinh như Trần Tam Lục Cũng có lúc phong độ giống như ta Có thể đừng tự khen mình nữa không Chúng ta lại có thêm một tuyển thủ lên đài tham gia rồi Mọi người, mà báo tên đi Anh hùng, anh hùng, anh hùng, anh hùng, anh hùng, anh hùng Một dĩa thức ăn, một dĩa thức ăn Mọi người đừng cảm kích tôi quá mất Cặp đệ à, được rồi, được rồi, được rồi Đừng nói nhảm nữa Cuộc thi của chúng ta bây giờ chính thức bắt đầu Đợi đã Sao vậy? Tôi không phải đến để tham gia cuộc thi Tôi là Cặp đệ Chúng ta đi Chúng ta đi Cô làm gì vậy Căn cứ theo quy định 1256 của trấn dạng bảo Cuộc thi nào cử hành ở bổn trấn chỉ cần là tuyển thủ đăng đài Tức là người tham gia cuộc thi Nếu xuống lôi đài trước Hay là ai làm trái quy định Cần phải bồi thường 100 lượng vàng Coi như trừng phạt Cái gì? Làm sao đây? Làm sao đây? Trần Tam Lục Cậu phải ráng chịu cho tôi Lão nương không có 100 lượng vàng để đền đâu Tào Thiên Tiêu Ông là cái gì mà lan Bà chỉ uống thuốc rượu thôi mà Gia có gia pháp Trấn có trấn quy Cố lên các vị tránh ra, tránh ra, tránh ra Tránh ra Tránh ra Tránh, tránh, tránh, tránh, tránh ra Chúng ta lại có thêm một tuyển thủ lên đài Không, không, không, không phải Tôi, tôi, tôi là sát sát sát Tránh ra đi Sát, sát, sát Tôi biết rồi Cậu là người giết heo phải không Giết heo Không sao Trấn chúng tôi Ai cũng bình đẳng Chúng tôi sẽ không xem tuyển thủ nào cả Giết heo tốt lắm Giết heo rất có hơi sức Có hơi sức thì có thể uống Tham gia cuộc thi tủ dương của chúng tôi Rất thích hợp Hoàn nghênh cậu gia nhập Cậu giỏi lắm Không phải tôi Tôi tôi tôi Ý của tôi là Lại có một tuyển thủ lên nữa nè Tránh ra Quỳnh dở trò gì vậy dở trò gì vậy Ngừng ngừng ngừng Nghe ta nói đã Nghe ta nói đi Ta ta ta ta Không không được Đây là cuộc thi chính quy Hung khí như đau thương không được đâu Không được sử dụng Không phải tôi tôi là sát sát Tôi biết Chính là dao giết heo Cũng không thể mang tới hiện trường thi đấu Có biết không Không phải Nhân viên công tác lấy dao của hắn xuống không phải, không phải mà Không, không, không, không Còn cậu nữa Còn cậu nữa Không phải ờ, Còn giấu chứ, lấy ra cho ta Của tôi, của tôi mà Chúng tôi tạm thời cất trước Của tôi Chúng tôi cất giùm cậu, yên tâm đi Đợi cuộc thi xong rồi thì mới lấy được, được chưa Tôi tuyên bố Cuộc thi bắt đầu Hay, hay lắm Hay lắm tam lục cũng lắm thì chúng ta sai một lần Nó không chừng sẽ thắng được giải lớn Không được, cô ngưỡng mùa rượu sẽ say Làm sao uống chứ, không sao Làm gì vậy, ông muốn tham gia thi uống rượu sao Uống rượu cái gì Tôi đi kéo tam lục thiếu gia xuống đây Bây giờ ông lên đó không giúp gì được đâu Tới lúc đó ông muốn say Vậy ai đến xe Ai đến Ai đến lấy tiền đây Không lẽ bà kêu tôi nhìn thiếu gia uống say bí tỉ sao Đàn ông phải có chút tủ lượng chứ Đúng không Nó không chừng có thể kích phát tiềm năng của hắn Chính là ngàn ly không say dạng ly không ngã có đúng không Dân yên tôi thấy Hay là để tôi lên cho Tuy tủ lượng của tôi không được cao Nhưng uống 4 năm vẫn tỉnh táo Quynh đừng lên đó Náo loạn nữa sức khỏe của Quynh lên đó sẽ không xuống được đâu Tôi không có bản lĩnh cứu Quynh thêm lần nữa đâu Dương Yên Có cô này của cô Thì dù tôi có chết trên lôi đài Cũng đáng lắm Cặp đệ Không được uống Không sao đâu Không được uống Uống sẽ say đó Nó không chừng sẽ thắng Cố lên Được rồi Cặp đệ Mà bỏ xuống đi Không sao mà Bỏ xuống đi Nó không chừng sẽ thắng Đừng uống nó mà cặp đệ Không sao đâu Đưa cho tôi Đưa cho tôi Không phải chứ Không phải chứ Chỉ có một cái muỗng gỗ Thì đã gây ra một quyết án Tôi không có làm gì cả Còn còn còn còn còn chưa uống Thì thì thì thì, thì đã say rồi Được rồi Mọi người mau xem Tiên sinh giết heo này Vì xét đánh mà không kịp che lỗ tai đã say tới nỗi ngã xuống ngay hiện trường thi đấu Tuy hắn là một tên giết heo Nhưng tự lượng của hắn không sánh bằng ai Chị ngửi thấy mùi rượu trên cái muỗng Thì đã coi lôi đài của chúng ta là giường ngủ Xem vị đại hiệp này đi Vị đại hiệp này Rượu đã không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn Vậy thì chúng ta có cơ hội thắng rồi Hảo hán Lương Sơn cũng không có hào khí như vậy Phải phải phải phải phải Người đâu đỡ hắn ngồi dậy Mau cứu người cứu người đi Uống rượu còn đã hơn là giết người nữa Sao hai người còn chưa uống nữa Mau lấy hào tình đánh thổ phỉ của hai người ra đây đi Uống đi Uống đi Uống đi Uống đi Uống đi Uống đi Uống đi Uống thì uống Cùng lắm thì sai thôi Cặp đại cô nương Tôi sẽ uống luôn Uống luôn phần của cô Tam lục Có được không Mẹ Xin lỗi Tam lục Không thể tuân thủ lời hứa với mẹ It's my beat. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Uống đi Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Hay Hay Giỏi lắm giỏi lắm Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Tôi tuyên bố Tử dương của bổn trấn Đã xuất hiện rồi Hay quá hay quá Tam lục giỏi quá Giỏi lắm Giỏi lắm giỏi lắm Thắng rồi Thắng rồi Thắng rồi Tam lục giỏi lắm Mẹ Chúng con thắng rồi Chúng con thắng rồi Tam lục thiếu gia Không hổ là con cháu của Lưu gia Hay lắm Hay lắm Hay lắm hay lắm Một canh giờ sau Sẽ cử hành nghi thức trao giải Tới lúc đó mời các vị đến tham dự Tam lục Tam lục đợi đã Đi thôi, đi thôi Một canh giờ sau hãy đến Mau đi thôi, đi thôi Tam lục, hôm nay coi như huynh nổi bật hơn người rồi Không ngờ tụ lượng của huynh lại lớn như vậy Sao hả? Sao hả? Hôm nay coi như tôi làm được một đại công chứ Đó là vì con may mắn Một lát mà lấy được tiền Sẽ không tính toán với con nữa Tiền là do thiếu gia nhà tôi kiếm được Sao có thể lọt vào tay của bà chứ Nếu không phải gặp đệ nhà tôi tham gia cuộc thi Sao Tam Lục lấy được giải thưởng chứ Phải không Lý lẽ lệch lạc Sao vậy mẹ Sao vậy Túi tiền à, hình như Mất rồi Cái gì Tào Thiên Tiêu Bà dám nói lại Bà nói lại lần nữa coi Ông là cái gì mà la La khen các cổ Túi tiền cũng bị mất rồi Mẹ à sao mẹ lại phạm sinh làm hạ cấp như vậy chứ Tám phần là lúc nãy xem mối nhiệt bị người ta ăn cắp rồi Đó là lộ phí của tất cả chúng ta đó Dì Thiên Tiêu Trong túi tiền có bao nhiêu tiền La Thúc đừng sốt ruột Con tin dì Thiên Tiêu sẽ không ngốc tới nổi Bỏ tất cả ngân lượng vào trong túi tiền đó Phải không dì Thiên Tiêu Đều bỏ vào trong đó Vậy ngân phiếu mà con cho gì đâu Cũng bỏ vào hết đó rồi Tôi sợ chia ra sẽ bị mất Ngốc Bà thật là ngốc mà Đừng gấp, đừng gấp Phúc soái mới gia nhập Chắc là Trinh Huynh ấy vẫn còn tiền Dân Yên nói đúng lắm Không phải chỉ mất công phiếu thôi sao Thì dù trời sập xuống có cao Phúc soái chống đỡ cho các người là được rồi Phúc soái à Cậu thật là giỏi đó Tiền đâu Mụn nhọt lấy ngân phiếu ra đây Đợi chút đi Đợi một chút đi Thiếu gia Lần đầu tiên lúc tôi đưa tiền cho dì Thiên Tiêu thì đã đưa cho hết rồi Bây giờ không còn gì cả Các người quan mang cái gì chứ quan mang cái gì Người sống còn có thể tiểu chết sao Chỉ mất túi tiền thôi mà Túi tiền đó là tất cả lộ phí có biết không Biết Nếu không có lộ phí Sẽ không có chỗ ăn chỗ ở biết không Biết chứ Còn nhà đầu thúi này Con nói gì vậy Mẹ mày gấp cái gì Mọi người quên rồi sao Còn có 50 lượng vàng mà tam lục thắng được mà Phải Phải Phải Cặp đệ nhà ta hôm nay lập được đại công rồi Sao ta không nghĩ ra được điểm này chứ Lần này lãnh được tiền Do ta bảo quản Dựa vào đâu hả Tôi là lãnh đội Lãnh đội nghĩa là lãnh đạo Tiền thưởng nên do tôi cất Bà lãnh đạo cái quái gì chứ Còn có mặt mũi nói mình là lãnh đạo Tiền bị mất mà mình còn không biết Còn đòi làm lãnh đạo cái gì chứ Được rồi, được rồi, được rồi Đi lãnh tiền, đi lãnh tiền, đi lãnh tiền Đi lãnh tiền thôi Dương Yên cô nương Không phải tôi cố ý lừa gạt cô đâu Tôi không biết tất cả ngân phiếu đều ở chỗ của dì Thiên Tiêu Cô đừng giận tôi mà Cái này không biết cái kia cũng không biết quên còn biết gì chứ Tôi biết Tôi chỉ muốn cô vui thôi Đợi tôi với Lễ lãnh thưởng bây giờ bắt đầu Xin mời tủ dương của chúng ta Lên đài lãnh thưởng Tủ dương Tủ dương Tủ dương Tủ dương Tủ dương Mời tủ dương của năm nay Tủ dương, tủ dương, tủ dương, tủ dương Mời tủ dương của năm nay Nói hai câu với mọi người Tôi vô tình lên nhầm lôi đài Cơ duyên hảo hợp được giải quán quân Cảm ơn mọi người ủng hộ Tam lục bất tài có được dinh dự này Thật là lo sợ dạng phần Trần Tam Lục huynh là quán quân Huynh sợ gì chứ Thì dù người của cả thôn này cũng không uống lại huynh đâu Đúng không Đúng phải đó phải đó Trình tự tiếp theo là Phát tiền phát tiền phát tiền phát tiền phát tiền Trình tự tiếp theo Xin quán quân của chúng tôi nói hai câu với chúng ta được không Đừng có nói nhảm nữa Mau lên Mau phát thưởng đi Phải đó Không phải ông không có tiền chứ Mọi người im lặng Mọi người im lặng Dẫn chuyển 50 lượng vàng qua đây Còn cần một chút thời gian có phải không Mọi người xem Đến rồi kìa Đến rồi, đến rồi kìa, đến rồi Đến rồi, đến thật rồi, đến rồi Đến rồi kìa Giờ phút kích động lòng người nhất sắp tới rồi Phần thưởng của chúng ta Cách vũ đại càng ngày càng gần hố quá rồi Là đồ gì vậy Các gì Tôi dưới sự chứng kiến của thôn dân thôn dạng bảo Phát thưởng cho tử dương của năm nay Hay Hay lắm Nguyên bảo lớn như vậy Trần Tam Lục Để tôi giúp huynh Để tôi giúp huynh Mau lên mau lên mau lên Mau lên cái này không phải hộp giấy sao giả dạ gạt người ta là giả đó Sao lại như vậy Đây là giả Làm bằng giấy mà Sao lại như vậy Đã nói là 50 lượng mà Trấn trưởng Không phải ông nói quán quân sẽ có được 50 lượng vàng sao Có Ông đừng gạt người nữa Tôi nói Ông muốn độc chiếm sao Phải đó Không có Tôi nói là 50 lượng vàng Nhưng tôi không có nói Không phải là mô hình Trấn trưởng à Ông làm ơn đi Xin ông cho tiền đi mà Ông không có 50 lượng Ít nhất cũng có 10 lượng chứ Phải đó phải đó Mọi người đều đang nhìn ông đó Ông không Ông muốn gạt bá tánh sao Đây là tội nặng Phải chém đầu đó Nghiêm trọng vậy sao Hoạt động của trấn dạng bảo chúng tôi Trước đến giờ đều tự làm tự vui Giải thưởng của chúng tôi Trước giờ đều như vậy Có phải không Phải đó phải đó vui thôi mà vui thôi mà Bà tưởng thật Thì bà thua rồi Ông đừng đi Ông đừng đi Thiên tiêu Thiên tiêu Tôi sẽ tới nhà ông canh giữ cả đời Trấn dạng bảo cái gì chứ vốn là trấn sơn trại Cái gì cũng giả Cái gì cũng lừa gạt Còn nhà đầu thúi này Còn con con con con Nhà đầu thúi Thiên tiêu à thiên tiêu Không phải con thích náo gì sao Bây giờ sẽ ra chuyện đó rồi gì chứ Là mẹ tự làm mất túi tiền Sao lại trách con Con dám nói lão nương à Được Con thông minh Con lợi hại Thiên tiêu à Thiên tiêu Thiên tiêu à Dừng lại đi Tôi 我们注定今生就无缘了吗？为什么？ 无半点差别。楚玉从小失去双。